ai chưa biết đến phần mềm quét số điện thoại trên Facebook miễn phí 100 trăm này thì nhớ xem video nhé đừng quên đặt tim sau đây làm chấm Ok, đầu tiên thứ nhất các bạn truy cập vào YouTube của mình nhé sau đó trên anh tìm kiếm và nhập từ khóa Facebook number cách khóa xe nhé mình xin nói lại là fbnumbr BR cách khóa xe khóa xe viết liền không dấu nhé sau đó các bạn nhấn OK tìm kiếm thì đây chính là video hướng dẫn chi tiết từng bước từ A đến Z cách chúng ta đăng ký, tải và cài đặt phần mềm tiện ích Facebook Number như thế nào cho các bạn nhé. Các bạn bấm vào xem nhé. Hãy theo dõi thật kỹ và làm theo hướng dẫn từ Hoàng Xe nhé. Nhớ like, thích, share, chia sẻ và đừng quên subscribe, đăng ký kênh YouTube của Xe để đón theo dõi những video mới nhất hoàn toàn miễn phí của Xe nhé. Khi đối với phần mềm quét số điện thoại Facebook Number này thì bạn sẽ có 50 lượt quét số điện thoại miễn phí nhé. Hết 50 lượt thì các bạn có thể tham khảo ba gói có phí ở đây nhé mình mất một chút phí thôi nhưng bù lại mình được sử dụng đầy đủ các tính năng cũng như quét số điện thoại không giới hạn luôn nhá và cũng như là được xuất ra file Excel dễ quản lý cũng như sử dụng cho các bạn nhé đó các bạn có thể tham khảo đây nhá sẽ có ba gói 300 nghìn như một triệu hai hai triệu tất cả các tính năng thì giống hệt nhau chỉ khác mỗi thời hạn đó gói 300 nghìn thì chúng ta sẽ sử dụng trong vòng một tháng gói một triệu hai sử dụng trong vòng 6 tháng và gói 2 triệu sử dụng trong vòng 12 tháng thì các bạn có thể tham khảo thêm nhé còn bây giờ Hẹn lại các bạn trong những video tiếp theo của Hoa xe.